lòng biết ơn phương thuốc kỳ diệu cho tất cả chúng ta bạn biết không có tồn tại một phương thuốc kỳ diệu giúp bạn hạnh phúc hơn khỏe mạnh hơn lạc quan hơn thành công hơn mà chẳng tốn của bạn một đồng nào phương thuốc này chẳng hề xa lạ mà trái lại rất gần gũi với chúng ta Phương thuốc đó là lòng biết ơn. Khi bạn biết trân trọng những gì đang diễn ra trong cuộc đời bạn, mỗi ngày của bạn sẽ trôi đi thật ý nghĩa khi bạn luôn tập trung vào những gì bạn biết ơn. Tâm trí của bạn sẽ thường xuyên ở trạng thái tích cực và từ đó giúp bạn có kết nối tốt hơn với chính mình, với thế giới xung quanh và với vũ trụ bao la rộng lớn này. Hãy dành tặng 20 phút cho chính bạn để tìm hiểu về phương thuốc kỳ diệu có thể giúp bạn hạnh phúc hơn bạn nhé. thank you